coi em ở tó e tó hả dạ hỏi tên ba má con coi coi con biết không không ý là cái bạn gái hồi trước của em á là cũng e tó luôn á vô duyên gì à. trời dạ Đừng có nhắc chuyện đó à, không lại ông <laughs> à, à. lớn lên bạn gái lớn lên ờ, em chào chị Cát Tường chào anh Quyền Linh và chào tất cả mọi người chào à, em tên là Dương Thị Yến à, hiện là em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương à, hiện tại năm nay em 25 tuổi dạ. Yến đang làm công việc gì à, hiện tại giờ thì em đang làm bên nhân sự công ty gỗ rồi Bạn chào Văn Nam Dạ <laughs> Em tên ờ, Nguyễn Di Lành, em năm nay 27 tuổi Em đang làm nhân viên thống kê tại ờ, Bình Dương Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình rồi Mấy? hai, hai mối tình rồi Hai? Hai mối tình, một mối tình chính thức, mối tình không chính thức Chính thức là lấy nhau rồi đó hả? Dạ không, chính thức tức là đã yêu nhau rồi á Yêu nhau mấy năm? yêu nhau được ờ, một năm mấy á năm rưỡi năm rưỡi sao không lấy do ở quê à. xa quá dưới quê quê ở đâu, lấy chứ lại dưới quê bỏ tại dưới quê quê à, ở quên. đâu em em ở đắk lắc thôi bây giờ tình hình á hai người cùng ở bình dương đúng không là sẽ không có cái vụ mà mà mà xa mặt cách lòng nha dạ. giới thiệu về tình sử của mình đi em đã trải qua hai mối tình À, một mối tình hồi cấp 3 và mối tình hồi đại học à, điểm mạnh điểm yếu của em à, dạ ưu điểm của em là rất hay cười vui vẻ hòa đồng rất là biết quan tâm người khác điểm yếu của em á có lẽ là em hơi nói hơi nhanh nói nhiều nữa ừ. đâu có nhanh em nói quá nhanh dạ đúng rồi anh nói nhanh dạ, không kịp luôn rồi đó chậm chậm tình ờ... yêu phải nói chậm chậm chút xíu nha dạ vậy em muốn kiếm người phù hợp với mình như thế nào tại vì em thích quen gần chứ không thích quen xa nên là em muốn quen một bạn nào gần gần rồi có thể là quan tâm em lo lắng cho em được tại vì tiếng em lâu lâu cũng rất là dễ tủi thân em ở một mình em dễ khóc em dễ tủi thân lắm đâu em ở đắk lắc ạ à vậy rồi hợp lý rồi hợp hợp lý luôn đắk lắc quê rồi. đắk lắc mà xuống bình dương làm việc luôn dạ à, <laughs> nghe nói bên đây cười rất tươi nha cảm giác cái người bên kia làm sao dạ có cá tính bây giờ em tưởng tượng cô ấy như thế nào bình thường mới nói là cá tính giờ nó bình thường em muốn tìm một người yêu thế nào em muốn tìm một người à, à dễ thương hiền lành có cá tính một xíu ừ. à, chiều cao khiêm tốn một mét năm sáu thôi ủa cao quá không được hả bởi vì cao quá em mới. không tới à, em biết em cao nhiêu em cao mét bảy mét bảy sao kiếm có mét năm sáu vậy bởi vì ờ, mét nếu mà mét năm tám sáu mươi cao quá em em em em tán không có đổ à vậy à em có sở trường gì không em biết uh, đá banh em biết uh, đánh da em biết uh, em uh, làm việc chăm chỉ trong công việc rồi, những cái gì mà à, nó thuộc về đặc xấu của em xấu của em là thứ nhất là em ờ, em biết hút thuốc em biết uống rượu uống bia xấu của em nữa là em ờ, em ờ, em em em nói chuyện em có suy nghĩ em nói chuyện hơi hơi hơi, hơi không có duyên một xíu mấy người không có duyên thích nói nhiều lắm rồi em cảm giác sao kìa đó những tật xấu của bạn trai bạn có hút thuốc uống rượu hả bạn ừ, hút thuốc dạ bạn, có em không thích uống thuốc ờ, em nghĩ là uống rượu thì chỉ muốn tầm độ vừa phải thôi cưới với cổ rồi sao bỏ thuốc rồi nếu mà có yêu nhau bỏ thuốc được không em hút hết nửa quá trong kia nữa rồi em bỏ luôn còn nửa gói nữa hả gán hút hết hả thôi tôi bỏ luôn đi chứ hút chi hết nữa em thích một người bạn trai như thế nào ừ, em thấy một người đó mà trùng tiếng một chút xíu ờ, tại vì tiếng em nói rất là nhiều mà không lẽ giờ gặp thêm một người bạn trai của em mà nói nhiều nữa không lẽ giờ hai đứa cái lộn luôn ủa thì em nói người ta nghe mà phải cho người ta nói mình nghe chứ nói nói vừa phải chị chứ nói mà nói cãi lên nữa sao được chị sao em muốn nói ít lại đi em nói em kiềm chế cũng được vậy thôi em kiềm chế cũng được sao em bắt người ta kiềm chế thôi đó là yêu cầu của em mà rồi sao nữa à, em khá là bướng lì lợm nữa nên là em không muốn bạn đó là nóng tính quá tại vì nhiều khi em nóng lên nhiều khi em em lì lên rồi là em bất chấp tức nghĩa là em thích làm gì em làm thôi à, bạn trai của em thì biết quan tâm gia đình tại vì um, em là thuộc thuộc tiếp gia đình chị sống rất là tình cảm nên là em muốn một người đó cũng giống em vậy á bạn tính một chút tương lai có thể lo cho em được em lo được cho bạn gái không dạ được em tự thấy em là người nói ít hay nói nhiều em ờ, tùy lúc lúc buồn thì nói ít mà nếu vui vui thì nói vậy thôi em buồn nhiều nhiều đi nha thôi à, em có biết hát hò gì không hát thì uh, vui vui thì nghiêu ngao thôi chứ em không có biết bây giờ nghiêu ngao thử coi nó như thế nào nghiêu ngao mà vui nha ừ. không em hát nhạc nhạc buồn không à chứ không có hát nhạc nhạc rồi trẻ nó buồn rồi không nhiều khi em hát buồn mà người ta vui bắt đầu Em ơi, lòng anh thì rất chân tình Buồn Em hát như cười Ủa gì kệ ta cười kệ ta Cứ hát Rồi Bắt đầu um, ờ. em xin hát một đoạn của uh, bài hồi nãy em ơi lòng anh thì rất chân tình nhớ đừng giận hờn em nhé Em ơi đừng bao giờ nói chia lìa Sẽ làm tội nghiệp anh lắm Đã không yêu chứ phù tình nhau wow. hát câu nữa tôi khóc luôn á Buồn, buồn mặt mà có mặt mày có duyên không ghê, dễ thương tự nhận mình nói chuyện có duyên chứ nãy giờ nhìn rất là có duyên có em duyên. hát là cười là có duyên rồi đó nghe nè đeo cái vòng này chi vậy ba em lên chùa lấy về cho em á sao chặt xinh chặt nít vậy cho tôi đi cái vòng này bảo thì đeo vô để cuối năm lấy vợ cho ba à ủa lấy vợ hả? cho ba lấy vợ cho em à quay ý là ý là mày lấy vợ rồi mày nào ý là ba em nói em á à. đeo vòng này cuối năm này lấy vợ cho thằng lành à. à chừng nào đám cưới được tùy bằng nữ nhưng mà nếu mà cuối năm này quá đẹp luôn chuẩn bị gì chưa mà đòi cuối năm nhanh quá vậy em biết ba má em chuẩn bị thôi chuẩn bị gì cũng có gì đâu thì cũng chuẩn bị sơ sơ thôi cứ cứ người ta cưới thế nào mình cưới như vậy á phải không dạ vậy là cưới xong ở bình dương hay là về đắk lắk ở bình dương chứ à, nhưng mà ở bình dương là hai đứa ở đâu ở nhà trọ ở nhà trọ hoài mà sinh con sinh đồ cũng cực khổ mà thì trước tiên tạm thời ở trước đã rồi mình mua đất mua nhà sao bao lâu thì mới mua được Làm sao sao không nói chuyện tự tin vậy đám cưới thì là ờ, cuối năm rồi năm sau có tiền chưa ba má hỗ trợ cho ít ba má em nói mà sao cái gì cũng ba má hết trơn vậy mốt ai đưa vợ đi đẻ em chứ em là chồng mà phải không tưởng đâu nói ba má em nữa thì má em đi theo <laughs> đúng không đúng đúng đúng đúng đúng chứ tại tôi nói gì đâu đúng chứ xong đúng em không thích cái gì nhất ở người con gái em dễ chịu lắm cho nên là ờ, bạn gái ai cũng có tính, xấu tính tốt hết nên mà em cũng thích cả hai luôn bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em như thế nào à hình mẫu của em hả vậy cái đó thì được câu này được, à, <laughs> được hình mẫu của em thì giống như ờ, cô phi nhung á phi nhung hả cô hát hay nhạc trữ tình phải vợ hát hay hả khi mà người ta hát hay á người ta tô lên cái cái cái vẻ đẹp người ta ở ngoài mặc dù người ta bên ngoài người ta chưa đẹp lắm đúng không người ta khi người ta hát hay á cái là nó vẻ đẹp nó đưa ra ngoài cái là em thấy thích vậy đó Ô, nhìn nhìn nhìn nhìn tôi vậy là vẻ đẹp này đưa ra ngoài hay đưa vô trong bên ngoài bên ngoài <laughs> cảm ơn nha dạ rung quá làm rung quá bây giờ ngồi rung quá rồi rung rồi Hồi <laughs> dễ thương lắm em dạ. hôm nay bạn có đi với ai không em đi một lúc một nhiều lắm bạn bè em đồng nghiệp của em rồi đâu ờ, những người bạn nào của ờ, à bên đây nãy giờ cười quá trời mà rồi chào bạn bạn tên gì dạ em tên là long em là em em trai ruột của anh trai em trước tiên là long nhìn thấy uh, chị gái ngồi bên đây như thế nào dạ chị ấy uh, rất là dễ thương và xinh xắn À, em có một ừ, vài cái ờ, đánh giá về anh trai của em như thế này Anh trai của em là một người ờ, rất là thật thà, hiền lành Chẳng qua có điều là cái ý của anh nói không suy nghĩ có nghĩa là anh nghĩ gì anh nói đó Thì đôi lúc sẽ khiến cho người ta họ không có được thoải mái nếu như mà có những cái lời lẽ khiến cho người ta khó chịu Anh là một người sống rất có trách nhiệm và biết quan tâm lo lắng cho gia đình Bây giờ em đánh giá là hai anh chị này mà hợp với nhau hay không? Có thể dạ. tiến tới xa hơn được không? Duyên là do trời định, còn phận là do người tạo thì hợp hay không là do anh chị ngày hôm nay quyết định có nút thì cứ bấm có nút thì cứ bấm bấm bay sao được em rồi à, ý mình có đi với à, ai ủng hộ mình à, không à, em đi với bạn cùng phòng và bạn học lớp của em từ hồi năm nhất tới giờ luôn chị rồi em tên là thanh ạ dạ em ở cùng phòng với yến được 6 năm rồi chị bạn thấy anh này sao dạ em thấy anh này thiệt thà đó có dạ. gì nói đó nhưng mà hơi nói dạ. nhiều rồi có hợp với bạn em không thì uh, trong lúc uh, hai người nói chuyện với nhau phải có người nói ít hơn chứ uh, <laughs> hai người mà nói nhiều quá rồi cãi vã sao <laughs> thế này dễ thương ha dạ rồi cảm ơn người nhà để anh xem coi uh, đàn gái thế nào xong thông báo cho nha ha dạ, em chào anh Trời em dễ thương quá <laughs> anh mình nhút nhát lắm thằng ông cũng hơi nhút nhát em có lo gì không ờ dạ không em mạnh mẽ rồi được rồi ha dạ coi như em làm trụ cột gia đình ha thôi trụ cột về vấn đề gọi là quyết định thôi chứ tiền bạc thì trồng trụ cột vậy Ui. em thích lãng mạn không à, cũng một phần một ít thôi trời mưa rồi hai người nắm tay trong mưa rồi tặng hoa hồng quỳ gối rồi cầu hôn không không anh em dễ bị cảm cúm lắm tại vì em đi mưa lại cảm cúm mà nên là thôi thôi vậy thôi cái đó bỏ khó qua. bỏ qua dạ, bỏ qua <laughs> kéo màn lên chuẩn bị tinh thần nha cô kia đẹp lắm á bắt đầu gặp em dạ chào anh gì vậy đó gì dạ cảm ơn ở đây nữa nhìn anh linh chứ nhìn hoài vậy cảm ơn nói gì tặng nói gì chứ không lẽ đưa không vậy không biết nói câu gì hết nữa ngày đầu gặp mặt tại sao cái món quà này anh chuẩn bị từ bao lâu anh tặng cho em đêm qua ngủ được hay không nói đi hai ba à, món quà này mới mua nãy hèn chi nó ế lắm phải không thôi ngồi giùm tôi cái đi đứng nói hồi lòi ra tùm lum hết trơn nhà anh ở anh đó anh ở huyện nào anh cà đông năng ờ cà đông năng chỗ nào anh ở ờ, gần cầu phú xuân á trời coi chừng bà con ờ nha. cái cách nhà em có mười mấy cây à mười cây em ở tó e tó hả dạ hỏi tên ba má con coi coi cô biết không không ý là cái bạn gái hồi trước của em á là cũng ở e tó luôn á vô duyên ờ, gì trời dạ có nhắc chuyện đó à, lại ông à, à, à. ông có hai phút nói chuyện thôi dạ tập trung vô chuyên môn đi ha em ở tối em ở chỗ nào vậy ờ em ở tân trung b tân trung b hả dạ có cần yêu của anh không bỏ qua đi bỏ qua đi à. được được bắt đầu bình tĩnh rồi đó cảm nhận về nhau thế nào em thấy cảm giác cô sao bạn ấy nhìn bạn ấy lanh ghê á với lại ờ, lanh và dễ thương nữa nói một câu thật tình cảm với cô ấy thì thuyết phục cô ấy bấm nút đi <laughs> em dễ thương lắm dạ. tiếp đúng rồi ừ ừ ừ, ừ là gì? cái gì nói nói dạ thưa em anh ờ, rất là thích em nói đi à thưa em anh rất là thích em rồi em nói đi cảm nhận thế nào em nói đi theo cảm nhận của em á là em em em lanh bao nhiêu thì anh nó anh rụt rè anh hiền bấy nhiêu ôi vậy dễ thương chứ đúng ý em rồi đó đúng ý em rồi đó ờ Thôi em vậy, thấy ờ, quỳ xuống cầu hôn cái cho nên khỏi anh ừ. ơi bỏ qua anh ạ khó quá nói gì đi anh yêu em anh hứa anh sẽ bỏ thuốc lá anh sẽ đi theo suốt cuộc đời với em anh sẽ làm ô xin cho em anh sẽ um, lo cho em đủ thứ hết trơn á rồi bắt đầu <laughs> anh uh, mấy em anh thích em còn yêu thì dạ, chưa được đâu nó được không nó được yêu không được nói đi thôi anh thích em được rồi anh thích em được rồi rồi sao nữa chẳng lẽ là em phải hát anh anh anh sẽ vì em làm ờ, thơ tình ứa hả <laughs> thôi được rồi chúng ta có ba tiếng đếm ba tay của cái đi cái này dạ. không cái đi không không má rồi dạ vậy dạ, được rồi thích về em dạy cho mấy khóa em nha mấy khóa về tình yêu nha anh vui tính á vui có duyên lắm á vui tính có duyên lắm luôn á sửa điện mà nhiều đó sửa điện nhiều cũng có đôi khi nó dễ thương hồi trước có té từ cái nhà xuống á có nữa hả có chứ tại leo lên cầu thang rồi mấy mình lắc lộn cầu dao á dùm cây té xuống gầm đấy dùm cây té xuống gầm đấy mời em trai xin chào anh linh ạ à. em chào chị vân ạ em chào bạn gái bên kia và chào mọi người ở đây trường quay em ờ, tên là mai hữu trương em hiện tại đang làm ờ, kỹ sư điện ở khu nghiệp avatar hiện tại em đang sinh sống ở biên hòa dạ năm nay em 28 tuổi còn em dạ con chào chủ quyền linh À, chào cô Hồng Vân, chào toàn thể khán giả và chào bạn bên cạnh. À, con tên là Phan Thị Tú Uyên, hiện tại là năm nay 26 tuổi, đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đang làm uh, marketing và sale tại Bảo Lộc ạ. À. Mảng gì? Dạ bất động sản. Rồi, đàn trai hãy nói một chút xíu ưu điểm và khuyết điểm cho đàn gái biết đi. Thì uh, ưu điểm của mình là hiền lành, sống rất là tốt với bạn bè, mình hay uh, nói chuyện, mình chia sẻ, làm cho bạn mình vui. Ừ. Dạ. Em đây là em thích uh, cái hoạt động bên ngoài, đi du lịch hoặc là thích ờ, nuôi chó chơi với chó và có coi hoạt hình Doraemon được trời ơi tâm hồn kẻ thơ quá hả dạ đúng rồi có điểm yếu gì không dạ có ít nói dạ, cũng sống nội tâm hơi nhát mấy năm về trước thôi thì năm nay cũng đỡ nhát rồi <laughs> giờ ngồi đây là cũng bớt nhát rồi đó dạ đúng rồi còn mình nè à, nói về ờ, cái là điểm mạnh điểm yếu của mình nè điểm mạnh của con thì à, con là một người hoạt bát gọi là một người sống hướng ngoại thích à, đi đây đi đó và có thể độc lập tự chủ trong cuộc sống của mình điểm yếu thì nhiều một chút hơi hơi nóng tính nấu ăn thì không có giỏi cái khoản nấu ăn lắm con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh ờ. dạ đi cùng bạn bè hoặc là tự đi ừ. à, ngoài ra thì con còn uh, nuôi chó chụp ảnh nữa ừ, nuôi chó nhiều không dạ con có một bạn tên gì dạ tên dương ủa tên con người luôn hả trời <laughs> dạ cái dương đó nó có liên quan gì tới cái cuộc đời sự nghiệp của con không dạ dương là trong tiếng trung là nó là mặt trời thiệt không đừng nói là tên người yêu cũ nha <laughs> ghét quá hận quá đặt tên chó luôn rồi thôi sẵn mình nói về tình yêu nè mấy mấy mối tình rồi nè khai luôn tên tên người yêu là gì luôn nha dạ con ờ, tổng cộng thì có khoảng ba mối tình chính thức một mối tình là từ ờ, thời năm nhất đại học nói chung là ba mối tình của con là đều gặp ở đi từ thiện hết ừ. tất cả là đều đi từ thiện bắt đầu tên gì dạ Nói thôi um, quá khứ rồi cô hồng vân lý do tụi con chia tay là gì lý do hả ví dụ như là yêu xa chẳng hạn rồi bây giờ sao đây cái này cũng xa xôi à nha đi dễ mà cao tốc đi cái ào tới rồi mình à, có mấy mối tình rồi thiệt ra thì mình đếm trên đầu ngón tay chắc cũng không chắc cũng không hết <laughs> không mình hồi nhỏ thôi bây giờ à, từ à, cấp uh, cấp ba chính thức có một mối tình lớp 12 mình trải qua được ba mối tình uh, sâu đậm nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc cũng phải chừng mấy mối không dưới trời tại chắc hiền nhát nên người ta thích <laughs> mấy mối luôn à mười mấy mối mười mấy mối tình gian dở lận á hả trời ơi 19 lần gian dở chào cưng đâu đâu đến 19 thì mấy chục cái linh đanh này câu nói của ông bà mình nhưng mà thực sự là mười mấy dạ thật sự là 13 ba ơi số này đẹp và lý do chia tay vậy tuổi trẻ hồi xưa là chưa trải sự đời chưa chị ừ. phe ta bỏ hay là phe địch bỏ có mấy lần là mình mình bỏ hầu như là người ta bỏ bỏ dạ, riết rụng tóc bỏ giờ em mới lên đây em tìm mất hai <laughs> đâu hồi xưa em cũng nhiều tóc lắm chứ nhưng mà mình hận hận hấp tóc á hôm đó mình buồn quá mình đi cạo ông nó nó cạo cạo xong rồi chị xong rồi từ đó là em không mọc tóc nữa à dạ dạ ôi tội nghiệp không dạ. cũng như tình yêu mà tóc nó vậy đó không thực ra bạn này nếu bạn để thì tóc vẫn nhiều mà rồi nói nghe nè bây giờ cái cô gái này có ở túc lâm đồng thì em có ngại yêu xa không giờ nếu mà yêu xa mà nói chuyện lại bình thường thì cũng không sao đâu chị em phóng lên dục lâm đồng thì cũng gần tầm uh, ờ, 2 tiếng tùy theo chạy thôi hai tiếng chắc công an phạt hơi nhiều <laughs> dạ đúng rồi <laughs> bây giờ này em mong muốn cái người người bạn bên đây là phải như thế nào thật ra thì con người em cũng thoải mái bạn gái mình chỉ cần là hiền lâu lâu mà có cá tính thì một xíu mình biết uống bia biết ờ, nhậu nhẹt một xíu cũng được có hình xăm cũng cũng được tôn trọng ờ, cái gia đình mình rồi nhậu nhẹt chút cũng ok nhậu càng được càng tốt nhiều khi lấy về thì hai chồng cứ mua một thùng bia ở để ở tủ lạnh á thì mình buồn hai chồng ra ngồi giống như bạn em cũng vậy á không cái đó là cái thú vui của rất nhiều cặp vợ chồng nha hai chồng nhậu với nhau thôi không có nhậu với ai hết trơn á vậy hai chồng chơi nhau suốt luôn đi đừng chơi ai nữa <laughs> em có sợ con gái ghen không à, ghen thì em không sợ chỉ sợ nhắc lại người cũ thôi rồi em có nhắc không không em không bao giờ để ý đến người cũ bây giờ em đâu còn nhớ người nào để em nhắc đâu nhiều quá mà đâu có nhớ nổi mà nhắc mình nhớ cũng không muốn nhắc dạ chào chú chào cô gái dạ. con nãy giờ nghe ờ, chàng trai nói chuyện thì con cảm nhận như thế nào con cũng không biết nói sao luôn á anh vui tính á vui có duyên lắm á vui tính có duyên lắm luôn á anh dạ, sửa điện mà nhiều đó sửa điện nhiều cũng có đôi khi nó dễ thương hồi trước có té từ cái nhà xuống á có nữa hả có chứ tại leo lên cầu thang là cái mình lật lộn cầu dao á giật cây té xuống gùm giật cây té xuống gùm cái đó nó vậy đó <laughs> cũng có té lần nữa con không thích điều gì ở đàn ông nhất nếu nói về ngoại hình thì con con không thích một người hôi tại chẳng qua cái tâm sinh lý nó hôi sẵn rồi sao Hôi? cái vụ này chú không biết nha nó vô tình thôi nó cũng vô tình té vô tình rụng thôi con rồi gì nữa nóng tính gia trưởng người đàn ông vậy chắc tơi tả quá gì đâu hói rồi <laughs> nóng tính rồi đủ thứ cho chú nghĩ không có người nào gom nguyên tụ vậy đâu à, không biết chăm lo cho gia đình là một người quá hướng ngoại cũng không tốt à từ từ con chú còn nữa hả dạ không thích xào muối ờ sao ngộ ta giống cô á thích vừa vừa vừa ôm thôi chú nói chung đừng có muối nào luôn nó cứ bình thường giống như linh vậy đó cứ bình thường à đúng rồi vậy như không chú cũng có tập gym á con dạ chắc tập được một ngày rồi nghỉ là em gái đưa ra những cái ờ, điều không thích á em có vướng vô điều nào không dạ không thì có đó à không không thôi em có tóc thôi thôi phải hả không đâu không hói đâu ít tóc ít tóc tức là có cái hình mẫu lý tưởng nào ngoài đời mà có thiệt không ví dụ như là Barack Obama vậy đó cô Hồng Vân cao to và họ là một người vừa là à, người của công việc vừa là người của gia đình luôn không đen cũng được mà đen cũng được bên kia thích mẫu hình Obama em thích mẫu hình như ai chẳng này vợ của Obama kỳ vợ Obama <laughs> có duyên ghê không hai đứa này nó biết lựa ghê á hai đứa tự cảm nhận chứ chú thấy cũng chưa giống gì hết em hỏi người thân đã hôm nay con đi với ai dạ con đi với gia đình với má với cậu anh và bạn bè của con dạ, xin chào à, mc à, hồng vân mc Quỳnh linh chào và chàng trai bên này mình là cậu của à, tú uyên cậu nghĩ là chàng trai bên này cũng được có nhiều cái cũng phù hợp với con với lại hỏi chàng trai bên này tí nữa là con kỹ sư điện là học ở trường nào vậy dạ đại học công nghiệp thành phố hồ chí minh tại vì cùng cùng ngành với ờ, cậu dạ dạ cũng rất là cậu là ờ, hồi xưa là bách khoa lâu lắm rồi thôi hai đứa thì ờ, đến đây là cũng nên cho một cơ hội để mà mình tìm hiểu xa hơn rồi bạn anh đi với ai dạ em đi với bạn dạ em chào anh cường linh chị hồng vân và tất cả mọi người ở trường quay ạ em là bạn của trương nhận dạ, xét về trương thì cũng tính tình rất là vui vẻ ạ bạn gái thì cũng nó chuyện thấy cũng hợp với bạn trương ạ nhưng mà tại sao 13 người mà không vô ờ, người nào vậy tại em nhát lắm trời ơi nó nhát Ủa, quá vậy đó hả thôi được hai đứa này nó quen nhau vui lắm nè cảm ơn em trai giờ mở rào đi ừ mở rào đó hai đứa tâm sự đi coi hai vợ chồng obama không biết xem chương trình này không à, mình chào bạn chào bạn mình có món quà của trong này có một lá thư á à, ở đây thì à, em có mang tới một món quà bao gồm một bức thư và một cái tấm thiệp đi đến bảo lộc bạn cứ đưa đến bảo lộc đi rồi mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch ừ, đưa bạn đi khắp nơi đọc đi đọc thư đi con wow chào cậu người bạn ngồi kế bên tớ là uyên một cô gái khá bướng bỉnh bánh bèo màu mè hoa lá nhưng cũng là một cô gái khá bản lĩnh tự cường tớ đã trải qua nhiều lần yêu và được yêu vì vậy tớ hiểu thế nào là sự trân trọng đó chỉ một câu gửi đến bạn nếu bận quá thì bạn đừng thì đừng bạn đừng yêu thôi ờ, được rồi dạ đoạn cuối coi dạ đoạn cuối đừng quan tâm nó ờ, đừng quan niệm cái gì là của mình sẽ lại lại là của mình nó chỉ đứng ở một nửa thôi người ta yêu mình thì người ta sẽ không dễ dàng rời đi nhưng mà nếu như không trân trọng không sẽ sẽ chia không quan tâm thì cậu à có yêu cầu đến đâu người ta cũng đưa để đi thôi mong sẽ có những ngày hạnh phúc bên cậu dạ hết rồi rồi nói túm lại là cái thư này em bé này nó nói gì à, à nói em... túm lại là bạn ấy nếu bệnh bận quá thì đừng có yêu và yêu một cách ờ, phải có trân trọng bạn ấy à chào bạn <laughs> Thì qua bức thư này mình thấy là mình thì không có bận biểu gì nhiều công việc của mình thì ờ, có thể là mình đi 3 k ba kiếp trực thì nhưng mà thời gian thấy ba kiếp trực đó rất là nhiều thời gian dành cho bạn mình nghĩ nhiều mình ờ, đi làm lễ tết mình trực là nhiều lắm nhưng mà bất cứ thời gian nào trừ lễ tết thì mình vẫn ở bên bạn được mình không ngại xa mình ờ, chỉ ngại mình không có lý do mình xuống dưới thôi luôn luôn nếu mà bạn cần mình luôn luôn ở kế bên bạn bất chấp là có mưa hay là sao nhưng mà chắc bão lũ ở trên lâm đồng kẹt xe mình không xuống được ok trừ những ngày tết và ngày lễ mình đã nói với bạn hồi nãy mình có nghe nói là bạn có tới 13 mối tình chắc cũng chấp nhoáng chấp đi đúng không 13 mối tình đó là tuổi trẻ chưa xảy từ đời các bạn tính là mình có 13 nhưng mà thật ra có ba mối tình uh, chính xác bây giờ mình lớn hơn nhỏ này 2 tuổi mắc gì mình với xưng bạn với mình ừ, dạ. anh em được khẳng định dạ. anh coi nè giống Obama được phần nào <laughs> giống hết quá chắc giống Obama được 10 phần trăm 10 phần trăm đúng rồi mình không có đen gì được thì à, mình là một à, người rất là thích du lịch người ta lớn hơn mình mình phải ờ, lịch sự mình gọi là anh dạ à. ừ anh em em <laughs> em rất là thích đi du lịch cho nên là ờ, có thời gian rảnh là em đều sẽ sắp xếp thời gian để chọn một địa điểm để đi du lịch thì anh nghĩ ờ, anh có thích đi du lịch như vậy không vâng mình thích du lịch anh thích du lịch thích lắm luôn chứ nhưng mà không có tiền tiền thôi tiền nhiều khi cũng quan trọng lắm đúng rồi tất nhiên là tiền sẽ quan trọng một năm anh có thể đi du lịch đến sáu bảy lần em tới nắm tay cô gái cảm xúc nãy giờ mình gặp bạn ấy thế nào với lại có lấn cấn cái vụ chó tên dương không thì hỏi luôn nghe ừ, em tưởng chó tên trương hết hồn á dương <laughs> trời ơi nắm tay hả thì trong mắt tay quá lạnh quá công việc của anh thì không có bận rộn lắm thì anh vẫn đi ờ, xuống thăm em bình thường hy vọng là em giao cho anh một cơ hội để tìm hiểu dạ yeah, cho cười dạ em hơi ngại một chút nên em cười móng tay làm đẹp chút nhỉ? con gái có quyền làm đẹp mà không đẹp mà nó nói gì đâu <laughs> hai đứa này nó nói mà như không nói á linh ơi có mình ơn tụi nó nghe thôi không ai nghe được luôn á trời thì anh có một cái bài nhưng mà anh sẽ hát một bạn cho em nghe tại vì à, anh kết em rồi nhưng mà em <laughs> thích em không <laughs> em cứ nhận lời là anh cưới em về làm dâu của má em liền mình cưới nhau luôn hay là em thích bây giờ đáp lại đi nè nữ Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp Đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng Trên tay anh cầm một đóa hoa tu cầu Loài hoa khi xưa anh thích <laughs> Thôi ạ à, Vẫn không nghe tụi con hát cái gì luôn á Hai đứa này quen nhau dễ thương lắm á <laughs> Một nè Hai nè Ba hết thời gian có bấm không trời ơi bà làm nhỏ rớt tim luôn vậy đó à <laughs> chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau đó nắm tay nhau đi à nắm vậy thôi mười ba mối tình vẫn yếu lắm <laughs> mười ba mối tình yếu lắm rồi xin phép cho con được hôn uh, má dạ đây con xin phép ạ không thiệt hả à, có thể không dạ cũng được ừ. Vậy rồi 13 người mà sao cô thấy con không có một cái thế nào hết trơn là sao vậy làm lại cho nó đẹp đẽ coi nè ờ à, ít ra phải cổ điển chút xíu vậy chứ